sạc thụ lằn bằng cá đấy sói đen làng đêm như yết kiêu trải nghiệm à, đêm nay của anh em như thế này là quá tuyệt vời rồi nữa đã bị băng đó rồi một đứa là anh em mắc cái xanh luôn bình đấy <laughs> đấy anh em bằng cả thôi làm gì suối với bằng cá thôi hy vọng là có cực kỳ nhiều cá đây thành quả của hiệp tiêu ờ, làm bằng cá đây lắm lần thôi bắn là trục cá luôn kiêu yết kiêu đang làm bằng cá chỉ gọi việt nam thôi ô lại lấy cá khỏe luôn ôi cá cá đây rồi tuyệt vời luôn ah, ah, ah, ¿qué đây bên đây đây ô oh, bên đi câu anh em ờ, phải lên đạo ôi chân lụa này thiên nhiên rồi để lại với thiên nhiên đi anh em lấy đâu đem cả lên đảo đi <laughs> wow, wow, wow. cả cáo mình lần đi quân đi ai chịu nổi rồi rồi rồi vừa to lắm rồi Oh my god! oh, là cá. Ôi trời trời trời. Ôi. Ôi bạn một bạn một lục mà cả thế này. Ôi siêu nhân rồi siêu nhân mà được mặc áo thế này ôi trời trời bỏ bỏ bỏ bỏ ôi anh em đi cải thiện về được à, một bay ít, bay của đá của đá căng căng căng căng ốc cải thiện đêm khuya này cái này à, đem về mai vườn buông á à, cả con đấy còn cả luôn này ôi giời ơi quá trời ốc luôn quả trời ốc luôn ốc này đem về nền bờ thôi ốc phục mới to như ốc xến á sản phẩm đêm nay của anh em đây sạch sẽ luôn mỗi đấy cá lên bộ lên nhanh mọi người người nàng ruột không ôi xa. Ồ đây nữa Ôi cả còn quá nhiều luôn, bằng làng bằng to cá to luôn à ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi ơi để giờ ngủ rồi chúc mẹ ngủ ngon chúc mẹ bạn ngủ ngon ơi lúc rồi à, anh em đi à, thả lưới nên à, bây giờ sẽ đi lấy lưới xem cả cá có nhiều không quả một đêm bổ lưới lưới này ờ, giờ chứ cá này khởi được nó nấu nuôi được lấy mà bỏ lưới vô mà nhúng luôn ban đầu căn <laughs> nhúng vô trong xong được xối ban đầu cắn <laughs> xong mà rụ rụ lại lấy lưới ra cho cá nhiều trong răng gỡ có cái lăng này những ờ, người anh em thân thương đang nấu ăn buổi sáng yeah. đây đặt ba xe tô <laughs>